thu nhập ổn định hàng tháng Cảm ơn anh em rất nhiều Anh em thân mến và hôm nay chúng ta sẽ đến với cái yêu cầu của anh em Vĩ Lương anh em nhé anh em Vĩ Lương có mong muốn là tôi sẽ ra một cái video mà tôi chơi cái con súng là con co Và nó không phải ở trong những cái bộ thông dụng như là bộ Hunter hay là bộ uh, Voi Đấy, bộ Greater Ok Thì uh, cái đầu tiên thì tôi xin được cảm ơn anh em Vĩ Lương đã donate ủng hộ cho kênh. Cảm ơn anh em Vĩ Lương rất nhiều. Cái điều thứ hai mà tôi muốn nói đấy chính là cái line up mà thể hiện là cái con súng làm con con là có rất nhiều line up. Đấy. Rất nhiều line up hay. <clears throat> Voi thì nó là một cái trong những cái line up mà có rất nhiều người lựa chọn. Hay là 9 Hunter. Đấy hay là Hunter Exit, đó là những cái bộ thông dụng. Ngoài những cái bộ đấy ra thì có thêm cái bộ uh, súng kết hợp với 9 Assassin Fact nó cũng là một trong những cái bộ rất là mạnh <clears throat> Tuy nhiên ngày hôm nay thì uh, tôi sẽ không chơi những cái bộ đó Tôi muốn giới thiệu cho anh em một trong những cái layup mà uh, Nếu mà anh em theo dõi tôi lâu rồi thì anh em cũng có thể là sẽ biết Đấy, nhưng mà lâu lắm rồi Tôi không chơi Và cái layup này thì thực ra là <clears throat> Nó không phải là layup mà tôi nghĩ ra Đấy Mà cái layup này là một cái layup mà tôi học được của một cái người bạn nước ngoài là một chuyên gia về cái bộ phe giờ đấy chuyên gia về cái bộ đánh lé chín phe giờ nha anh em nhá <clears throat> cái cách chơi cách chơi mà hôm nay tôi chơi cho anh em hoàn toàn là tôi học được của anh em hot 1108 cái bộ giáo án phe giờ này hoàn toàn là cái từ cái cách xây dựng cũng như là cái lối chơi đấy sách giáo khoa ở đây là do anh em hot 1108 viết anh em nhá và anh em hot 1108 cũng là một trong những cái fan cứng ở trên kênh Game Today, người Hàn Quốc. Đấy. Anh em là một cái người Hàn Quốc nhưng mà lại rất là thích xem tôi. Và anh em đã fan từ năm 2019 20 rồi cơ. Tức là từ cái khoảng uh, cuối năm 2019 là cái lần đầu tiên anh em hot 1108 đã PM cho tôi là trong cái khoảng đấy và anh em vẫn xem đến tận bây giờ. Đấy, lâu lâu rồi tôi cũng có gặp anh em ở trong rank và cũng có những cái trận đấu mà tôi đã có thể là là, là lên được clip đấy gặp anh em ở trong rank. Đấy. Ừ, và tôi sẽ để những cái clip đó ở cái phần cuối của video này anh em nhé Nếu mà anh em muốn theo dõi cái cách chơi Bởi vì đa phần những cái trận đấu mà tôi gặp anh em Hot 1108 Đều là những cái trận đấu mà anh em chơi Feather thôi Anh em nói chung là chỉ chơi cái bộ đấy Đấy, có một vài cái bộ khác cũng chơi nhưng mà đánh hay nhất thì chắc là cái bộ này rồi Và tôi phải nói thật với anh em là sau khi mà tôi học theo cái sách giáo khoa của anh em Hot 1108 ấy Thì tôi thấy cái bộ Feather này thực sự là chơi nó rất là hiệu quả cái kiểu của anh em chơi nó rất là hay <clears throat> Và thậm chí là cái kiểu này này Khi mà chúng ta đem vào chúng ta thi đấu ở giải ấy, Thì nó cũng rất là là là ok nha anh em nhá và để nói về cái việc uy tín của cái bộ ờ, bộ bộ Feather này cũng như là cái uy tín của cái người soạn giáo án ấy thì anh em có thể tham khảo ở trong bảng xếp hạng hiện tại nha anh em nhá. Người soạn ra cái bộ giáo án này đang đứng ở top 40 server tổng anh em nhá. Rồi ờ, ok, chúng ta sẽ đến với cả cái trận đấu ngày hôm nay. <clears throat> Thực ra cái giai đoạn ban đầu ấy thì nó tùy vào những cái con được cho thôi anh em ạ Chứ cũng không hẳn là cái trận đấu nào nó giống trận đấu nào đâu Tôi trận này thì nó ra được một cặp gọi là à, cặp bit này Và cặp Glacier Đấy <clears throat> Thế nên là tôi tận dụng thôi Anh em nhá Trước khi ra được những cái con Feather à, Còn thường thì nó sẽ là Hunter Đấy anh em thấy tôi cũng mua những cái con Hunter phía dưới này Thường thì nó sẽ là những cái con Hunter này Sau đó thì kẹp với cả Feather <clears throat> Đấy, 3 Hunter 6 Feather Sau đó chuyển dần sang 9 Feather Hoặc là 6 Hunter kẹp với cả 3 Feather ở giai đoạn đầu game cũng rất là ok Nếu mà trận này không ra thì tôi sẽ xây dựng dần dần nha anh em nhá Từ những cái con mà chúng ta tận dụng được thôi <clears throat> Làm thế nào để có thể là là là có một cái sức mạnh khỏe nhất ở giai đoạn này để chúng ta giữ máu được Thế đó tôi cũng chỉ cần là mỗi round tôi uh, giữ được một chút máu Cho đến khi tôi tích được 50 đô Sau đó thì tôi sẽ roll nha anh em nhá Ok Đấy chúng ta sẽ có những cái trận thắng Thì chúng ta sẽ được một tiền Rất là ok luôn Rồi, đây nó sẽ là ba warrior. <clears throat> Áp cấp luôn anh em ạ. Những cái round như thế này chúng ta sẽ có 10 tiền trong mỗi round là chúng ta sẽ có mỗi round là thêm được một tiền rồi. <clears throat> nó có một cái rất là hay là vừa giữ máu mà lại vừa kiếm được một cái lượng tiền ở trong mỗi round. Chúng ta vẫn chơi theo cái lối là tiết kiệm nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có tiền nha anh em nhá. Và vẫn sẽ giữ được máu. Đấy nó hay ở cái chỗ đấy. <clears throat> chúng ta tiết kiệm một cách vừa phải thôi nhưng mà máu nó sẽ nhiều. <clears throat> khi mà tôi lấy cái búa xét ấy thì chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ tôi có có có, có thể là tôi để bốn con đâu anh em ạ chắc chắn là nó sẽ là năm con <clears throat> bốn con thì đương nhiên là, là, là sẽ không thể mạnh bằng năm con được rồi ở đây chúng ta sẽ có ba warrior và hai bit và hai glacier đó là những cái selagi mà phải nói là khá là mạnh ở giai đoạn đầu game ấy chứ yên tâm anh em ạ Đồng chí chúng ta sẽ có thêm những cái ờ, cái cái round chiến thắng để có thêm một tiền mỗi round Đấy chuyện này là khả năng là sẽ gặp cả Clyde nhá anh em nhá Không sao cả ừ, phe giờ là một trong những cái line up mà nó sẽ không sợ những cái cái cái bộ mà hiện tại nó đang là những cái bộ mạnh Ở trong cái meta hiện tại ví dụ như là Saman kẹp Fallen Witcher Hay là ờ, cái bộ uh, Clyde Hay là bộ uh, cái gì nhỉ Còn line up nào nữa nhỉ <coughs> Beat Đấy, đấy là những cái line up mà 9 giờ không hề sợ nha anh em nhá 9 feather sợ nhất là gì? Sợ nhất là 9m Đấy là sợ nhất <clears throat> Sợ nhất là 9m Còn những cái thể loại khác thì, thì không sợ đâu Không ngán luôn Kể cả mấy cái thể loại 6m Mà 6m cái kiểu hàng riu không sợ đâu Mết Saman thì cũng nói chung là không ngại lắm 9 feather sợ nhất là, là cái bộ 9m này Sau đó đến bộ 6 đỏ Đấy là những cái line up mà, mà, mà 9 feather sợ Tuy nhiên là 6 đỏ ấy, thì nó chỉ ăn ở giai đoạn late game thôi Còn cái giai đoạn mà giữa game thì cái bộ 9 feather nó không sợ đâu những cái bộ mà mạnh nhất ở giai đoạn giữa game là cái bộ thần giáo này Đi với cả beat này, bộ Clyde thì cái bộ này là không sợ anh em nhá rồi ờ, chúng ta sẽ, sẽ sẽ hôm nay chúng ta sẽ chơi cái lineup này <clears throat> Đúng cấp up level Rất chuẩn bài luôn Ok, tôi sẽ tính xem là còn hai cái người còn lại chưa gặp đấy là những ai. KL Slack và Thái Lan. Ok. Nói chung là không sợ lắm <clears throat> Vẫn có thể ăn được anh em ạ Đội hình này vẫn có thể ăn được nha anh em nhá Vẫn có thể ăn được Rồi, đây là một cái bộ Grieto Không sao, không sợ, không sợ, không sợ Đúng rồi, tôi còn quên, tôi còn chưa nói đến là cái bộ Grieto đấy 9 giờ nó còn ăn được cả bộ Grieto nữa Đấy, nên là cái bộ này nó rất là hay Rất khỏe luôn ok rồi mua hết mua hết mua hết anh em ạ linh hồn lửa thì tôi có thể up 7 sớm để tôi kẹp vào hai hai con uh, spirit đấy cũng ok linh hồn lửa thì tăng cơ về trên tuyệt vời anh em ạ nói chung là tôi thấy là là là là cái với cái lab này thì anh em cứ up cấp đúng level thôi nha anh em nhá level 12 có thể lên 7 level 11 thì uh, để ở level 6 cũng được <coughs> bởi vì hiện tại thì cũng chưa thấy nhà nào có chuỗi đấy chúng ta thì có chuỗi rồi đấy nên là có khi là có thể là, là nếu mà sức mạnh đội hình của chúng ta muốn gia tăng thì có thể áp cấp cũng được anh em nhá <coughs> rồi Carl Slack cũng là một một cái người đang có một cái đội hình mạnh đấy anh em ạ thôi chết rồi không có cái hai tia không có cái hai tia anh em ạ thôi nên là tôi tôi tôi áp cấp rồi Đối thủ đang là một cái người có cái đội hình mạnh Ok Như này mạnh hơn đấy anh em ạ hai Glacio thì không bằng là, là chúng ta kẹp hai sao vào đâu <clears throat> Tôi thì tôi vẫn cứ ưu tiên là hai sao trước nha anh em nhé. Lúc nào cũng ưu tiên hai sao đầu tiên đã Sau đó thì chúng ta sẽ đến với cả những cái con uh, Con con con uh, kích hệ Đấy Glacier thì bây giờ là phải lên 8 mới cho được vào cơ nên là thôi <coughs> Rồi Đây cũng là một người chơi uh, có vẻ như là Greater nhưng mà bây giờ đang tận dụng cái bộ Hunter Ơ sao cái con này của tôi nó không ờ, hú nhỉ? Nhưng mà vẫn ăn Ơ con này không hú này Con này đầy mana không hú này Lạ nhỉ? Sao cái con Spirit của tôi nó, nó, nó, không hú nhỉ? Không tung skill luôn Ảo à, thật sự Bây giờ anh em ờ, biết là tôi mong muốn có cái con gì không? Đó chính là con mèo đấy anh em Đấy và bây giờ tôi vẫn chưa thấy con súng đâu <laughs> Súng ơi mày ở đâu đấy? Mày ra đi Ra nhanh lên Muộn lắm rồi đấy Round 12 rồi Trời ơi đến tầm này mà không ra thì bao giờ mới lên được 3 sao Súng thì chắc chắn là co nó phải lên 3 sao rồi anh em nhá Chứ còn nếu mà co súng mà lại chơi 2 sao thì chắc chắn là súng hổ. <clears throat> tôi rất cần nó súng nó ra sớm Trận này có hai người chơi nai nhá đấy, Rất là meta luôn đấy Trận này có rất nhiều người đánh meta luôn Ui con nai bây giờ đang mạnh lắm anh em ạ Meta này rất nhiều người chọn nai bởi vì là ít ít người chơi um, chơi chơi những cái bộ counter. Đấy nhưng mà đây là tôi đang chơi là một trong những cái line up counter bộ nai đây anh em ạ. Counter vào rất nhiều line up. Đấy, đếm sơ sơ này, Clyde này, Beat này u uh, ra như này chơi Beat còn hơn không? Đấy, nhưng mà tiếc quá nhờ anh em nhờ tôi lại lại lại lại không chơi Beat Chuyện này là tôi chơi Feather <clears throat> Bài ra cả gấu này, nếu mà bình thường là tôi chơi Beat rồi đấy, tôi đóng Beat thẳng luôn đấy Nhưng mà thôi hôm nay là vì là tôi làm content nha anh em nhá <clears throat> Content này là content theo yêu cầu nên là tôi sẽ, ờ, tí nữa tôi sẽ bán đấy thôi Vừa ra cả già luôn nhá Già có khi là vớ vẩn nó tôi chơi cả, cả bitmate luôn <laughs> Anh em có biết bộ bitmate không? Ui, bitmate nó đánh cũng hay lắm đấy anh em ạ Riêng cái bộ bitmate là lên được cả level 11 đấy nhá Đấy <coughs> Là cái bộ bitmate nhá, nó không sợ bộ bit thần giáo đâu Bộ bitmate nó clear nhanh lắm Ok, rồi Chuyện này có rất nhiều người chơi nai anh em ạ Tôi đếm sơ sơ là bây giờ là ba thằng rồi ba thằng chơi rồi Đấy, tiểu mây này cái thằng bem này này rồi cái thằng uh, thằng thằng người uh, thái lan ui rồi đúng là meta có khác anh em ạ à. quá nhiều người chọn cái bộ này luôn <clears throat> đấy cái cái, cái lab mà nếu mà chơi phe giờ là chúng ta counter vào Clyde rồi là yên tâm rồi đấy, ngoài ra counter được cả vào Gladiator trận này hai thằng Gladiator quá ngon luôn đấy u uh, đây rồi anh em ơi nhưng mà chưa có chưa chưa chưa chưa có súng <coughs> Tuấn Cơm Hả này Úi rồi Trả lời anh em đã nhá Ok Đấy anh em thấy là Nó có một cái kiểu mà rất là quen thuộc Đấy chính là cái ờ, cái cái cái, cái ờ, chào của tôi Đấy Cái icon này thì nó quá thông thuộc rồi Nếu mà tôi chào anh em Bằng cái icon này thì chính là tôi đấy anh em Đấy và nhớ là cái icon của tôi nó có cái nền là x xanh nha anh em nhá <laughs> Để cho anh em phân biệt giữa giữa Tuấn Cơm Fake và Tuấn Cơm Real Thì đấy nó chính là cái dễ nhận biết nhất của tôi Ui anh em ơi, trận này không những là có ba thằng mà bây giờ nó thành ra bốn thằng chơi lai rồi này Ôi mẹ ơi, một cái trận đấu bốn ông chơi cửa lai Bây giờ thêm Cường này cũng chơi cửa lai này anh em này <clears throat> Sợ thật Tôi ra rồng này tôi quay xe tôi chơi cửa lai bây giờ Để cho thành 5 thằng chơi bây giờ như này. Sợ thật đấy Rồi vẫn đang có chuỗi anh em ạ à. Ây chà Chuyện này nhiều người trên nai lắm anh em ơi Đếm sơ sơ là bốn thằng chơi rồi <clears throat> Có một thằng Hunter thì nó sẽ là Counter của bộ 9 Feather nha anh em nhá Nhưng mà Hunter thì cũng phải 9 Hunter thì mới sợ Chứ còn Hunter đây là kiểu là 6 Hunter thì cũng không sợ lắm đâu 9 Feather nó đấm nó 6 Hunter như con thôi anh em ạ <clears throat> Cái bộ này thì tôi um, có thể tôi sẽ roll ở level 7 hoặc level 8 tùy vào cái cái cái ờ, thế trận hiện tại đang thế trận đang có chuỗi thì khả năng là up cấp lên 8 rồi rồi mới roll à quên tôi quên mất một cái điều mà mà mà cái bộ này đấy là chúng ta sẽ không chơi cái con wing ở trong bộ này không chơi wing nha anh em nhá wing là chơi phe giờ theo cái kiểu bắn trưởng cái lối chơi bắn trưởng còn chúng ta là chơi phe giờ theo cái lối chơi là vật lý cơ đấy tức là súng làm co chính vì thế là sẽ không chơi con wing này tôi quên mất đấy Bán đi thôi để tích tiền anh em ạ Quên quên quên Bởi vì là tôi ờ, có có hai cái kiểu chơi Đấy một cái kiểu chơi khác Đấy chính là 9 phe giờ nhưng mà là chơi tích toàn đồ bắn trưởng thôi Đó là một kiểu chơi khác Ok Rồi tôi sẽ ờ, up lên 8 luôn <clears throat> Rồi Chuyện này là chúng ta chốt được thêm cái um, hai tia này Tôi sẽ lấy cái hai tia Đồ sẽ lấy chủ yếu là những cái đồ đánh tay cho súng nha anh em nhá Đấy Ừ. rồi áp cấp rồi chúng ta sẽ có một cái lối chơi nữa đấy chính là lối chơi bắn trưởng và cái lối chơi này thì tôi học được là của te quen nha anh em nhá đấy bao giờ tôi sẽ chơi cho anh em xem cái lối chơi là feather hệ bắn trưởng tức là chúng ta chỉ pick toàn toàn cái những cái đồ bắn trưởng thôi đấy còn những cái đồ mà chơi theo nối vật lý này thì chúng ta đang đến với cái sách giáo khoa của anh em hot 1108 đấy <clears throat> rồi Chúng ta sẽ roll ở 8 thôi 50 tiền nha anh em nhá Còn bây giờ tầm này mất chuỗi thì cũng vô tư đi tôi tôi cũng không có mong đợi gì ở cái cái chuỗi này đâu Bởi vì chúng ta đang chơi theo kiểu là giữ máu đầu game Sau đó thì tận dụng những cái quân cờ được cho <clears throat> Chính vì thế nhiều cái nó chắp vá lắm anh em ạ Đấy bây giờ hiện tại chúng ta còn đang chỉ chơi có 3 bit thôi cơ mà Đâu phải 4 bit đâu Đang đánh là 3 bit đấy Đấy Đang đánh 3 bit <clears throat> Ok rồi bây giờ nhá thì có thể đá sang Gladiator thì hay là 4 bit nhỉ? Nên chơi 4 bit đã. Đúng không? Đây mới có 3 bit này. Ok. Hoặc là có thể đá sang Gladiator cũng được nhưng mà nếu mà đá sang Gladiator thì bây giờ phải có có có bài cho vào không đã. Ở đây có hai con cung ở phía dưới này. Berserker này, bỏ tất cả những cái bọn bit là đi, giữ lại mỗi con gấu thôi. Tức là sẽ bỏ là 3 slot, 4 slot phải có bốn con thay thế <clears throat> Vẫn được, vẫn được, vẫn được, vẫn được, vẫn được, vẫn được Vẫn được U Tiểu Mây đã chuyển bài rồi Tiểu bay bây giờ là chuyển sang Saman kết hợp với cả Fallen Witcher Ai chà chà Càng ấy Càng ấy u càng ấy càng mất chuỗi rồi Càng ấy Càng ấy mất chuỗi cho Tiểu Mây à cái gì cũng hơi căng nhỉ cái gì cũng hơi căng nhỉ Ơ Ờ, chưa chắc Ui rồi ôi Anh em ơi <laughs> Mày thật sự luôn Đây rồi Mày thật đấy Ý là, ui có thằng Sniper 3 sao rồi á Ui Hunter Sniper 3 sao rồi này Đéo nào Sniper 3 sao rồi ạ Sợ thật sự trong khi đấy tôi <laughs> tôi tôi cũng đang định chơi cái con đấy đây Ôi rồi ôi tôi định chơi con đấy mà tôi còn chưa có con nào đây Tôi mới có một con Chưa lên được hai sao thì thì đã có người ba sao thảo nào mà bây giờ nó lại không ra anh em ạ Thực ra là kho tướng ấy nó có từng đấy con thôi Đấy mất chuỗi rồi gặp tầng này mất chuỗi rồi anh em ạ <clears throat> Thôi rồi thôi chịu chịu gặp tầng này uh, khỏe quá khỏe nữa rồi <clears throat> Biến này còn biến đẹp cơ Biến Saman này còn biến ra ra cả con uh, Cả lông như kia thì đơ thì đéo được Toàn 3 sao Skull Hunter 3 sao rồi cả cả cả con tút ca ba sao chịu mất chuỗi Thôi rồi không sao Mất chuỗi như thế là cũng ok rồi Bây giờ chúng ta sẽ roll nha anh em nhá Ok <clears throat> Form dần thôi Form dần ở level này thôi anh em ạ Rồi Cái con Berserker sớm muộn gì cũng bán thôi anh em Tôi cũng sẽ không chơi con này đâu cái đội hình này là cái đội hình sách giáo khoa rồi anh em nhá Chúng ta chơi như sách giáo khoa Có điều tôi sẽ cải tiến hơn một chút so với cả sách giáo khoa của của Hot 1108 Đấy là trong đội hình này tôi sẽ thêm vào con uh, con con con voi nha anh em nhá. Tôi sẽ thêm vào trong cái lineup này con voi nữa. <clears throat> ok. Đấy, hot 108 mới không chơi con voi ở trong đội hình. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta thực ra bây giờ cái tầm này thì xác định luôn là gặp thằng nào cũng thua nha anh em nhá chắc là giữ máu thôi Chứ còn gặp thằng nào mà chả thua ok vẫn có thằng thắng được luôn ui giời được quá nhở <clears throat> đây rồi những cái con phe giờ dần dần nó sẽ xuất hiện ok cái round này thì chắc là tôi sẽ chuyển bài luôn thôi anh em ạ round này chắc chuyển bài luôn thôi bán bit với cả bán uh, con berserker đi thôi round sau là phải form được đội hình rồi anh em ạ nên là round này tôi chuyển bài luôn round sau tôi sẽ sống chết tôi roll để tôi form 9 giờ luôn nếu mà giả sử nhưng mà không ra kịp ấy thì tôi sẽ đá qua voi nha anh em nhá hoặc là 6 giờ đánh tạm 6 giờ. ok đây rồi thiếu con grim thôi hiện tại thì chúng ta cũng có 3 giờ kẹp với cả cả cả bit là cũng ok đấy Đấy, chúng ta có những cái khống chế đến từ hai cái con phía trên Ok đây chúng ta có một cái uh, viên ma lăng rồi Rất là ok luôn Rồi roll thôi Úi rồi được quá anh em nhở Thế xong rồi Rồi bây giờ chúng ta sẽ form 9 giờ luôn nhá anh em nhá Súng này bây giờ mới một sao <clears throat> Súng một sao thì có khi là chưa chơi Đây 9 feather Hiện tại thì con súng nó mới một sao anh em ạ Tôi sẽ phải roll súng hai sao đã ừ, Ở đây chúng ta có một cái Blink Đấy Chúng ta Tôi đã đợi cái Blink từ vừa nãy rồi Tôi đã giữ cái slot này cho cái Blink rồi Chúng ta sẽ có một cái đội hình siêu khống chế nha anh em nhá Rồi bắt đầu mạnh rồi đấy Với ba con khống chế ở trong đội hình này Thì cái đội hình này nó sẽ rất mạnh Đây là cũng là một trong những cái đội hình mà anh em có thể tham khảo để anh em chơi ở trong giải nhá Đội hình này chơi trong giải rất ok đấy Tôi đã chơi với um, những cái cút tầm ở trong cái bộ này rất là ngon Ok Rồi tôi sẽ run mạnh tay một chút Cây ba Kiếm cái con súng này anh em ạ Đây rồi hmm. Ok đó Chúng ta sẽ đánh ở level 8 Đấy Phượng Hoàng này lên level 9 cho vào nhá anh em nhá Còn hiện tại là sẽ đánh ở level 8 thôi ba con phaser kẹp với cả con súng Bộ này hot 1108 mà chưa ở level 7 thôi anh em nhá Còn tôi thì Đấy, thế trận này thì tôi cho lên 8 luôn Đấy, sau tôi kẹp được thêm một con voi vào khống chế ở phía trên Đánh rất mạnh luôn khỏe lắm anh em ạ <clears throat> Đấy anh em thấy không Siêu khống chế nha anh em nhá Ngoài cái tên của thỏ ra này Lại có thêm uh, tí nữa có thêm Phượng Hoàng này Rồi có cả úp lồng nữa Rất khỏe Súng chỉ cần đứng ở góc bắn thôi Khỏe lắm anh em ạ 20 máu luôn này Căng không <clears throat> Rồi sau tí nữa tôi sẽ roll con cây Tí nữa tôi sẽ roll cái con uh, cây uh, cho nó trâu Chứ còn con Whisperseer này thì thực ra nó có thể là giai đoạn này thì chúng ta cần một con để đẩy cho nó nhanh nhưng mà tí nữa thì sẽ cần một con trâu hơn ở phía trên làm tăng cơ nha anh em nhá. Đấy, cần một cái con trâu hơn. <clears throat> con phượng hoàng nó sẽ đóng vai trò là, là khống chế cũng như là bảo kê cho con súng ở ờ, trận đấu này là cũng có rất nhiều những cái lab meta để chúng ta có thể test được xem là bộ này chơi ở meta mới có được không nhưng mà tôi nghĩ là cái bộ này chơi meta mới thì nó quá là ok luôn anh em ạ nó rất là ok luôn đấy ui rồi anh em nhìn này thôi xong một tiểu mây chắc chắn bay màu à anh em ạ Fallen Witcher kẹp Sama này Trời ơi Khả năng bay màu nó là rất cao nha anh em nhá Khả năng bay màu là rất cao luôn đấy Có bay màu không Nên nhớ đây là bộ 9 phe rồi <clears throat> 16 máu Gọi đệ lần nữa là bay màu Rất là may cho Tiểu Mây Rất là may luôn một máu <laughs> Ui trời ơi <clears throat> Khỏe chưa anh em thấy chưa Đấy <clears throat> Nói thế đây anh em biết sức mạnh của cái bộ này sức mạnh anh em ạ Và cái bộ này nhá Nó nó chỉ cần chơi ở level 8 thôi Không cần lên 9 đâu Ờ cứ chơi ở đây roll Súng 3 Roll, uh, roll thỏ 3 thôi Đấy, không cần lên 9 luôn <clears throat> Rất hay luôn đấy Anh em thấy không? Cline này Đó anh em thấy chưa? Tôi bảo là nó cao tơ Cline mà từ lai lắm anh em ạ ừ. ít nhất là đến cái giai đoạn mà mà round 25 khi mà bọn Clyde này nó lấy được cái cái cái MKB gậy như ý nhưng mà cái món đồ đấy không ai lấy ở round 25 cả anh em ạ. Cái món đồ đấy người ta thường người ta sẽ lấy ở round 30. Còn cái round 25 người ta sẽ lấy là ba tia cơ. Ok. Súng này voi chắc là truyền hai sao thôi anh em ạ tôi sẽ ờ, bán cái con voi đi để tôi mua súng này chứ còn tôi không lóc lại làm gì bây giờ nhá chúng ta dừng lại ở đây chúng ta roll đến khi nào mà chúng ta lên được 3 sao hết thì chúng ta mới bắt đầu áp cấp đấy áp cấp lên thì những cái slot tiếp theo sẽ lấy những cái đám AOE dạng kiểu bom hay là dash split ấy đó là những cái con mà cần còn những cái con dạng kiểu như ngộ không này hay là những cái con kiểu như là là là là, là Lancer thì thì không có đồ đâu nên là không không phải lấy làm gì cả cho nó mất công. Ừ, trừ khi là trận đấu có 9 m thôi, 9 m thì tôi sẽ lấy thêm Lancer. Nhưng mà ừ, trận này không có. Ừ. rồi, được đấy. Đồ này là ngon rồi. Đây rồi có búa xét với ba tia. U uh, có là sailing này. có chơi sailing không? Con sailing này thì tôi nghĩ là tôi sẽ chơi. Con này nó khá là quan trọng đấy trong cái việc là câu kéo Mặc dù là có thể là không dồn đồ cho con này nhưng mà tôi sẽ chơi nhé anh em nhé Ok Nó sẽ câu kéo được rất nhiều thứ Mặc dù đồ thì vẫn dồn cho súng thôi Đấy Ba tia thôi anh em ạ Lấy cái ba tia ngon <clears throat> Nhưng mà anh em phải cần hết sức cẩn thận nhá Vì ba tia này là chỉ súng cầm thôi nhá Đấy còn nếu mà anh em cho con sai linh mà cầm cái đồ này Thì là chắc chắn là anh em là súng hố nên tôi cảnh báo trước cho các anh em là chơi cái bộ này là phải hết sức cẩn thận với cái ba tia Anh em chơi anh em nhớ chỉ để đồ con súng thôi Ok Rồi bây giờ nhá Chúng ta sẽ uh, làm gì Chả làm gì cả Bây giờ cứ uh, tiền nhiều nhiều tí ở roll thôi <clears throat> Mặc dù là con Phượng Hoàng lên được 2 sao tôi cũng muốn cho vào lắm đấy Anh em ạ Đấy nhưng mà nếu mà nói một cái khống chế của con Phượng Hoàng và cái khống chế của cái con uh, con con Dominator tôi thấy Dominator nó vẫn rất là ok so với khống chế của phượng hoàng ừ, khống chế nó ngon hơn đấy nên là tôi quyết định là tôi vẫn sẽ lấy cái cái cái, cái con dominator làm co à, làm làm làm con support khống chế ở phía trên anh em thấy là chơi rất khó chịu luôn con này khó chịu nhá beta đấy anh em ạ con này làm beta đánh rất khó chịu nhưng mà đấy là lý do là, là vì là con súng của tôi là chưa lên ba sao thôi anh em ạ co chưa lên ba sao thôi Ủa. Từ từ nhá. Đánh như này có khi phải bán xe linh ấy, hết slot mất rồi. <clears throat> bán xe linh đi rồi. Tôi tôi cũng uh, cũng cũng cũng cũng muốn con xe linh lắm nhưng mà thôi. Không còn slot nữa anh em ạ. <clears throat> tôi đã xác định là roll ở 8 thì tôi sẽ cho tất cả cái bọn này lên 3 sao. Chứ còn tôi Bây giờ mà tôi bảo tôi Tôi, tôi up lên 9 thì tôi lấy slot Thì tôi sẽ không roll được nữa Khó lắm anh em ơi Bộ này đã xác định là chơi là chỉ có đánh ở 8 thôi anh em nhá Khi là 3 sao rồi mới mới kiếm lại những cái con 5 đô vậy Đây này gặp Hunter 3 sao này Đấy cái, cái tầm này thì tôi đuối rồi <coughs> Ui nhìn kìa nó tuôn con súng Thế thì tuôn đến chết luôn tuôn đến chết rồi anh em ạ Đấy bị đẩy đấy Tầm này bị đẩy rồi Cố gắng luôn con súng 3 sao sớm ừ. Thôi khô máu đây anh em Tầm này phải khô máu rồi Ra đi súng ơi Súng Súng Cây 3 sao này Ok Ôi tôi xả tiền quả quá gắt luôn ấy mà nó vẫn không ra con súng ba Thôi rồi Chúng ta còn hai con nữa thôi anh em ạ Tôi sẽ tích một chút tiền lên khoảng 30 tiền rồi chúng ta tiếp tục nha anh em nhé Hiện tại là là là chúng ta vẫn còn thiếu rất nhiều con ở đây, thiếu hai con súng và thiếu tận ba con thỏ nữa. ba thỏ, ba con tabu chưa, Đấy. Ừ. Sau đó chúng ta có thể lên chín chúng ta kẹp con Phượng Hoàng Đấy chính là lý do tại làm sao mà tôi bán cái con ờ, con con uh, Sailing đấy anh em ạ, hết slot rồi. Hết slot nên là tôi không cho Sailing vào nữa. Sailing chắc phải lên 10 mới nhét được vào cơ. Mà đến cái lúc lên 10 thì chắc trận đấu kết thúc rồi anh em ạ. Vụ này tôi chơi ở 9 là thường là trận đấu kết thúc. Ui rồi ôi úp lồng đấy kia kìa. Ơ mà cướp ngon lại cướp vào cái con bất tử, hay quá. Hay. Thế thì Ui rồi anh em ơi Thế thì vớ vẩn tôi lại còn ăn đấy chứ Được không Cây ba sao liệu rằng có trâu Cây ba sao này là cây ba sao không đồ anh em ạ ừ. Nhưng mà vẫn trâu lắm Vẫn có thể tăng được Ờ Ờ Ờ thế thôi Thế thôi Thế thôi được rồi Thế là ok rồi Khỏe chưa Đấy, đánh coi như là ngang ngửa với cả bọn Clyde nhá Mà mặc dù là tôi mới chỉ có co là hai sao thôi Đấy <clears throat> Coi như là như thế là nó gọi là cân bằng rồi Mặc dù là thua nhưng mà mất rất ít máu Chỉ lọt một hai con thôi Bây giờ mà tôi lên được con số 3 tôi sẽ ăn được hết đấy anh em ạ <clears throat> Cái quan trọng là có lên được con số 3 không thôi Đấy Tôi sẽ tích tiền đến round 31 tôi làm một phát nữa nha anh em nhá Trên này chính ra là bị đen đấy anh em ạ Roll uh, rất là nhiều tiền Đấy có chuối ở đầu game Và bây giờ là round 30 rồi Co vẫn chưa lên được 3 ừ, sao Cái tiêu chuẩn để cho con súng lên 3 sao là khoảng round 25-26 anh em nhá Là súng lên 3 sao Tiêu chuẩn đánh bộ này là như thế đấy, Nếu mà anh em đạt được cái tiêu chuẩn đấy thì chắc chắn là cái cái cái trận đấu của anh em nó sẽ rất là mỹ mãn Đấy nó sẽ rất là ok, ổn áp Ok, rồi Ui trận này có cả Messaman này ừ. Messaman kẹp với cả cả ấy hả? Cả cả, cả God hả? Ừ. À không, à, chuyên ngộ không Ngộ không, ngộ không ừ. Cái line up này của tôi cũng là một trong cái line up không sợ Saman đâu anh em ạ Đấy chính là lý do tại làm sao vừa lấy tôi đấm tiểu mây uh, chơi Saman kẹp với cả full lần đấy anh em Đấy, bộ này đánh được cái bộ đấy nhá anh em nhá Ok, <clears throat> ngon chưa Quá ok luôn anh em ạ Cái lý do mà cái con súng của tôi trận đấu này nó không lên được ba sao ấy Là bởi vì là có người người ta chơi chơi chơi con súng này đấy người ta roll hết con súng rồi nên cái việc tôi roll ra con súng nó rất khó anh em thấy cái trận đấu này tôi 49 máu còn những người còn lại kìa <laughs> mặc dù tôi đang có cái chữ thua nhá tôi chỉ vừa mới thắng được ở round vừa rồi thôi đấy, tiểu mây sang xem luôn này tiểu mây sang xem tôi luôn này anh em thấy không <clears throat> nhìn thấy cái line up này nó rất nhìn rất là yếu nhìn rất là khéo nhưng mà tại sao nó lại mạnh đến như thế tại sao nó lại có thể giữ được máu nó như thế bởi vì nó hợp meta anh em ạ nó rất hợp meta này luôn Đánh rất là ngon Đấy chính là lý do tại làm sao mà tôi muốn nó chia sẻ cho anh em đấy anh em ạ Đấy anh em thấy không Vì cộng đồng tôi, tôi tôi chia sẻ tôi cứ chia sẻ thôi Nên anh em cái việc anh em sờ farm hay không đấy là việc của anh em nhá Đấy tôi lại nhắc lại một lần nữa là cái việc anh em sờ farm nó không phải lỗi do tôi Đấy còn anh em chơi thì anh em cứ chơi thôi Anh em cảm thấy là nó ngon thì anh em chơi nhá Còn anh em không thấy ngon thì thôi anh em không chơi Đấy như tôi tôi thấy là cái cái bộ này là rất là hay Tôi cũng muốn giới thiệu cho anh em <clears throat> ok đây tôi sẽ lấy cái kệ hack rồi chúng ta sẽ phải lôi con súng ba sao ra này nhá anh em nhá bây giờ nó đang nó, nó gọi là quá là chậm rồi đấy anh em ạ nó bị là gọi là quá muộn rồi luôn bây giờ mà con súng nó không lên được ba thì tôi xác định luôn là chúng ta là bay màu tôi sẽ ghép lốt cái xung ờ, kích cho con thỏ đã rồi 34 <clears throat> giây có roll kịp không nhỉ bây giờ thực ra 49 máu nào nữa vẫn được 49 máu đau này cứ cho là mất khoảng 20 máu đi thì vẫn còn 29 máu nữa để roll mà. Đúng không? Thôi để rao sau nha anh em nhá. và tôi tôi nghĩ là rao này nếu mà tôi không form được số 3 thì khả năng rao này tôi sẽ mất rất nhiều máu đấy. Anh em ạ. Tôi nghĩ là như thế. Khả năng gặp một cái thằng nào đấy mà nó sẽ đẩy tôi rất nhiều máu đây. Tôi hơi run. <laughs> Nhưng mà kiểu sau cái đau quái phải là ghép đồ các thứ ấy. Nên là sợ là roll này nó không kịp ấy. Bởi vì còn rất nhiều cái con ở ở đây anh em ạ đấy gặp lại này u chết rồi nó bờ nó đúng giữa mặt tôi thôi xong rồi vậy là rau này tôi sẽ mất rất nhiều máu ở đấy chết tôi rồi nó đánh chết con súng của tôi rồi tôi hy vọng là mất khoảng 19 20 máu thôi nhá đấy tôi biết ngay mà sơ sót đấy anh em ạ sơ sót đấy quá nguy hiểm luôn ừ. cũng may là cũng không mất nhiều máu lắm đâu rất là may mắn luôn là cũng chỉ mất 13 máu thôi ok u còn một con súng nữa thôi anh em ơi hay quá thế rồi rồi rồi rồi súng ơi dã đi uh, được luôn anh em ơi vậy là tôi có thể lên chín tôi kẹp con phượng hoàng vào hay quá quá tuyệt vời xong rồi anh em ơi à, thôi được rồi các cậu thích thế tôi bò trong góc này hay quá anh em ạ bây giờ tôi được phượng hoàng bảo kê không sợ bố con thằng nào hết <clears throat> tôi bò góc luôn Mày vào đây, mấy cái thằng Clyde vào đây xem nào Đã chơi là chơi ở trong góc đứng bắn anh em ạ <clears throat> Trong góc đứng bắn luôn Bờ Linh xuống đây hộ gái Bờ Linh phát Phượng Hoàng nó, hú ngay Thấy không Ui chết, chết rồi Bị thị vệ nó chọc vào người đấy Nhưng mà đây nó lên nhớ là cái bộ này là cái bộ Saman Mà Saman thì làm gì có cái cửa đánh với bộ Feather Ôi xong rồi thằng này đi rồi anh em ơi 16 máu chắc chắn đi Không nói nhiều Lancer 2 sao Ôi ờ, giời Đi rồi 16 máu đi ông Ui rồi ôi nó vẫn sống anh em ạ Rất là may cho nó đấy Nó giết được tôi thêm một con nữa Ngày quá anh em ơi Ủa <clears throat> Mạnh rồi đấy Bây giờ lên 10 kẹp thêm con thỏ nữa thôi Hay là một con Dominator nữa thôi Thì là khống chế nó là thừa nha anh em nhá anh em thấy đội hình hay không Ai <coughs> da Lấy game gặp với cả sáu đỏ cơ à? Đánh với sáu đỏ anh em ạ Thế thì cũng hơi căng ai da căng đấy Lết game mà đánh với sáu đỏ thì tôi phải tách đội hình ra nha anh em nhá Không là chết chùm đấy anh em Liên nhớ là sáu đỏ nó có cái combo là, là của cái con uh, um, Light Spirit ấy Là cái combo đấy là combo rất nguy hiểm nha anh em nhá Nên là với những cái bộ như bộ 9 giờ là tốt nhất là anh em tách hết cái đội hình ra cho tôi Đừng có bao giờ đứng trụ vào Đứng trụ vào nó rất nguy hiểm Đấy, combo nó phải nói là cực kỳ kinh khủng luôn Nguy hiểm thì cũng úp lồng hết <laughs> sáu đỏ với chúng tôi sáu đỏ này sáu đỏ này sáu đỏ này Còn tám máu đi không? tám máu đi không? tám máu đi không? Anh em ơi, tôi tách đội hình ra rồi Lấy cái cửa gì ăn? Lấy cái cửa gì ăn? Đi! đi luôn Không phải nói nhiều <laughs> Ôi rồi tôi bảo rồi anh em ơi Cái đội hình này của tôi không bao giờ lên được level 10 đâu anh em ạ Đấy Đánh ở level 9 là hết bố game rồi Game nào cũng như thế anh em ạ Lấy đâu ra mà lên được 10 đâu Khổ Cứ mỗi trận đấu là chỉ kết thúc ở level 9 Đều đều như thế thôi Rồi thôi roll lốt Lốt con thỏ thôi anh em ạ không lên được 10 đâu Đấy, nên là cái đội hình này cũng chả thêm được con sai linh vào làm gì cả nên là bán play nó là hợp lý rồi anh em ạ đội hình nó đã hết hết bài rồi hết các slot rồi Đấy, slot như thế này là quá đủ rồi <laughs> đối thủ bây giờ chậm luôn chuyển bài như nào xoay nào có gậy như ý nhá anh em nhìn có gậy như ý nhá cũng không có gậy như ý nhá Bộ không có gậy như ý thì cũng thế thôi cũng thế thôi bạn ơi ố ố làm sao làm sao làm sao như nào rồi sao rồi sao bạn rồi sao có gợi những ý thì làm được cái gì làm được gì không làm được gì không đấy anh em thấy không úp một phát lồng rồi bây giờ đứng lên chết rồi gì nữa đứng lên chết rồi chứ gì nữa ủ ủ vẫn đấm được hả vẫn đấm được hả hay là càng đấy ù cũng cả ui rồi là lé được chết rồi thế thì thua thế thì thua thế thì thua thế thì thua thế thì thua, thế thì thua thế đi độ à, à căng căng căng căng ai nha có gợi như ý căng phết nhỉ may mắn thôi anh em ơi chưa ừ, để đấy sau cái đao quái này rồi biết là ai sẽ là cái người chiến thắng <laughs> tôi chưa có gậy như ý thôi nó có cái giáp xoay anh em ạ đấy đợi đấy tôi có cái gậy như ý rồi xem là thằng nào mạnh hơn cứ yên tâm anh em ơi với cả thỏ tôi chưa lên được ba thôi đã bú chờ tôi cũng chưa lên được ba sao thôi anh em ạ à. Thế là cứ đợi đấy Chưa biết được ai ăn ai đâu Còn nhiều máu lắm 33 máu cơ mà Tôi là tôi không có gậy như ý đấy anh em ạ Tôi đang đợi đây này Còn nếu mà cần nhá Thì đây Biện pháp mạnh luôn với thằng này luôn Đấy làm quả biện pháp mạnh luôn Cho sợ luôn này <laughs> Để xem là liệu rằng có thở nổi không Đấy bây giờ tôi roll con Dark Spirit Khó thở Quá khó thở đối thủ còn quá nhiều máu để có thể chuyển bài Ok Giáp da bò Ngon luôn Hay quá ấy à đồ không có đồ này Chán rồi Con này ờ, không chơi được Line, line Spirit thì không chơi được Cho con gì đấy lên ba sao nào ừ, Chán đấy Tabu Ủa, xa con hai con Line Spirit ạ Nhưng mà không chơi Con này đâu có chơi được đâu Đấy, Spirit đâu có chơi ở đâu anh em Nói chung là luôn trả ra cái mẹ gì luôn Đồ trận này thì cũng không có đồ Thôi tập trung vào xếp cờ counter là thôi anh em ạ Cuối game cái việc mà xếp bài nó quan trọng hơn Round này là phải bắt được con khỉ nha anh em nhá À nó đổi sang cái con con uh, ờ, ca lông sang đây nó bắt con súng của tôi Không sao cái quan trọng là bắt con khỉ co cơ Con khỉ nó cầm cái nhùi ấy anh em ạ Con cá lông này không phải là cái con quan trọng Con quan trọng là con khỉ Con khỉ đứng vào cái đấy là chết rồi Mày chết Cái chính là giết con khỉ thôi Anh em thấy chưa Ui rồi ôi mày Chết ngay Ui giời Tôi nói rồi Cái xếp bài quan trọng lắm anh em ạ <laughs> Anh em thấy không Line up nó quá uy tín luôn ấy Đấy, hot 1108 xem được video clip này thì tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến anh em.